Chào các bạn, thì đây là bãi biển dốc lết mà tối hôm qua mình vừa mới ờ, tâm sự với các bạn về ờ, một cái biển mà mình muốn cho các bạn thấy được sao mình phải uh, qua đêm ở đây mặc dù là cái con đường vào đây vào buổi tối là không có mình có không có sáng sủa để mình đi được nhưng mà mình phải quyết định ở đây là lý do là đây mình các bạn có thể thấy được đây là lý do là lý do các bạn ở đây à, thuộc là vịnh Vân Phong các bạn thì à, cái nước ở đây mình đang đi ra rất là xa nhưng mà rất là lai mới chỉ có tới à, ngay ngay phần bụng mình thôi chưa tới phần bụng mình nữa thì nó nằm ở trong cái khu vực rất là bao quanh bởi bởi một cái cái những cái núi thế này thì nó lọc thở bên trong đây thì cái nước ở đây nó rất là êm nó không có sóng nhiều và rất là đặc biệt là rất là trong các bạn nước ở đây rất là trong nước biển ở đây không như là những cái biển uh, lui về phía nam một chút thì, thì nó hơi đục một chút nhưng mà ở đây rất là trong bạn có thể xem này đây là buổi sáng mình nha à, đây là cái khu vực mà à, những cái hotel và những cái resort nó nằm đây yeah thì à, đó là lý do mà mình nói là tối phải ở đây là lý do như vậy để buổi sáng các bạn à, có được một cái cái cảnh biển và bạn tận hưởng được đang theo kia là ok bên kia có một cái khách sạn Đây. đi à, chỗ nào mà lặn được san hô á giấu trong các bạn có thể thấy được cái, cái sự hùng vĩ những cái dãy núi ở khu vực xung quanh đây nhưng mà mình đang quay bằng cái chiếc GoPro 8 rất là đẹp ánh sáng rất là đẹp ánh sáng rất là đẹp uhm, bãi biển ở đây bãi biển cát ở đây là cát trắng các bạn rất là gọi là trắng tinh luôn á rất là đẹp mình không biết là trên camera có thấy thấy được rõ không thì à, ở đây cái du lịch nó chưa có lại là nó nó nhộn nhịp lắm nhưng mà mình rất là thích như vậy bởi vì nó, nó vừa đủ vắng vẻ và nó uh, cho mình cái cảm giác rất là thoải mái và không quá xô bồ giống như những cái bãi biển à, khác thì uh, uh, hy vọng các bạn sẽ like và subscribe để mình có những cái video mới cho các bạn nhé thì đây là một trong những gọi là hidden place rất là đẹp uh, ok tạm biệt các bạn của kênh Homie Hào. Tao quay cái cảnh đưa